sinh dung nhiệt bé chiếm lụa tranh chiếu với chủ nên chiều miền biểu đút chuột tải như cháu yên hám chiếu với chủ nên muang yên như chìa cháu yên châu như hòa nên beng nô muang yên yên chiều nhiệt xây chiều nên chủ tài như hàng sang về còm yên yếm kên chủ khâu nhé cháu sợ chân ỉa ỉa buông chủ tùm nản trình chủ giàu khâu vua chẳng ỉa hiểu cháu nhé bùa ô cháu à thô mày điều chút ỉa nhé mẹ cháu mày ên trình và bèn phim nhé yêu bua nye thin hung mà hiếu khó liền miền chiếu bèo chén mai hiếu chám nhẹ miền ye chủ khâu hải nhẹ giang hồ nên diệu ye ô ye nhẹ hiếu à mời ở chủ anh bèn ô na với chủ chiếuจะเก่งchâu lùng bùn mây, chiếu à mê dầu ia mái chủ tài bun ia nhem ching mái liều uầm mùi bun ia nhẹ chào ya dạ, mái đi chủ đỏ ia yếm chiếu nhẹ giảm hiền yang chàng chén nhẹ miền nhẹ cháo ia trò xiên mái cún ia con ia chủ tôm nản chinh ye hiếu lùn chiến nhé chẳng hồ ye con chuồng miền cũng còn bẹn hang ye hải chỗ hải nhung win bun chéo huệ nên thấy nhé ye chúng en ye bầu chìa diều en nhé chán ya hiểu chiến chéo nhé bùa yêu oi yem nên ye chuang pe phing ye giảm hiền cháu sung yêu chào cháu lén ye ngàn hòa cháu chiếu màng nin ye trình dình pe phing tài xế quỷ trái ô cháu à yêu xe xê mày ye yêu xe xê mày ye bâu mày ye msia bâu ye ton mời trái gọi đồ yê nhê lìm. Yê ỏi to chỉa, quầy phùng họ, chỉa bùn mây. Yê ỏi hiểu chén, con chiếu nhê bùa. Yê ỏi yêm, nhìn nhê chuồng bẻ phình nhê giảm hiên, cháu sung yê chào chiếu lẻ nhê, ngẹn hòa. Xê yêm chẳng chiếu nhê béo, lạt cân nhúa. Jerusalem chỉnh bù Đông, Ôi chủ chênh chiếu